mua cổ phiếu đúng điểm như thế nào là mua đúng điểm và tại sao chúng ta lại cần phải mua đúng điểm không phải là chúng ta mua trước hay là mua sau mà chúng ta cần phải mua đúng thời điểm và hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị và các bạn làm sao để chúng ta mua đúng điểm cổ phiếu một cách an toàn Ok xin chào tất cả quý vị và các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ạ ở trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ chia sẻ chúng ta cách để chúng ta nhìn nhận mua đúng điểm như nào bởi vì một số anh chị em ngoài kia có nói rằng là à, anh chị muốn mua cổ phiếu nào giá nó rẻ hoặc là mua trước hoặc là mua có thể nắm giữ lâu dài 3 4 năm và khi mà chúng ta nắm giữ lâu dài chúng ta mua trước thì có thể nó ảnh hưởng rất lớn đến cái gì ạ rất lớn đến chi phí cơ hội của chúng ta và Dũng biết rằng là trong giai đoạn này thì có rất nhiều các bạn đang cảm giác đầy xót ruột không biết là mua kiểu gì bởi vì ngoài kia các công ty chứng khoán họ cứ nói là thị trường vẫn còn lên ầm ầm đúng không vẫn có nói là thị trường vẫn tiếp tục lên có phải đặt ra là nếu bây giờ chia sẻ các bạn là mua cổ phiếu thì làm sao có thể biết rằng là những cổ phiếu nào có thể tốt được bởi vì phần lớn các cổ phiếu nó đang là những cái sóng hồi phần lớn những cổ phiếu nó không có cái thời điểm mà mua chính xác và chúng ta cứ mong muốn là mua mong muốn là tham gia cổ phiếu mà rất nhanh thì đó là cái gì mà câu trả lời nó sẽ là rất khó để đưa ra có những thời điểm chúng ta thấy có bao nhiêu cổ phiếu có thời điểm tốt ạ có bao nhiêu cổ phiếu có tuyệt vời bao nhiêu cổ phiếu mà chúng ta có những cái điểm mua rất là tuyệt vời nhưng chúng ta không mua chúng ta bỏ lỡ những cơ hội mà sau khi thị trường đạt đỉnh sau khi thị trường mà nó đang tiếp tục tăng tiếp tục ở mức cao thì chúng ta lại cứ muốn mua vào và hôm qua tôi cũng nhận được một cái gọi gọi điện của một anh anh bạn anh cũng chả biết là anh bạn ở đâu không biết là anh có ở trong ở trong trong cái video này hay không và anh gọi điện anh nói là anh à, đầu tư 6 tháng anh đầu tư à, 4 tháng anh đầu tư 6 tháng và anh trở thành thiên tài chứng khoán anh có nói là anh đang là thiên tài chứng khoán và anh nói là tất cả những ông nào mà à, đào tạo chứng khoán dạy chứng khoán thì phải học từ ông đấy và muốn nói chuyện ông đấy thì ông cho phép nói tức là một cái người mà trong 6 tháng trong 4 tháng và ông à, bạn ấy có nói rằng là bạn ấy rất thành công cái chuyện nó giống như Dũng năm 2010 nhưng Dũng có một năm một năm để để đầu tư và sau đó thì cũng một năm để cuối cuối cùng không còn một cái gì cả Ờ, và bạn ấy có nói rất nhiều thứ nhưng tuy nhiên thì bạn ấy bạn nói là bạn rất là giỏi bạn ấy rất là thành công bạn nói là bạn có thể là chiến thắng tất cả thị trường bạn đoán đúng tất cả mọi thứ đang diễn ra thị trường thế thì rõ ràng là khi bạn thoát ra bạn đúng câu chuyện đó dũng có xin chúc mừng bạn và dũng bạn có bảo là cho phép dũng được gặp dũng có nói là bạn đầu tư bao lâu năm và sau 3 năm nữa chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tại sao phải 3 năm nữa tại sao không bây giờ tại vì những cái gì mà chúng ta đang cảm nhận ở cái thời điểm mà chúng ta tham gia có thể một chu kỳ chúng ta đúng nhưng nếu thành công chứng khoán không phải là trong một chu kỳ mà nó phải liên tục trong nhiều năm và nhiều chu kỳ nhiều tháng và quan trọng lúc mà thị trường giảm quan trọng là lúc thị trường mà nó gì ạ không hỗ trợ chúng ta thì chúng ta cũng cần phải biết được cái nhóm cổ phiếu nào có khả năng tạo ra gây ảnh hưởng cái nhóm cổ phiếu nào chúng ta thoát ra khỏi trường cái nhóm cổ phiếu nào chúng ta không tham gia vào thị trường nữa và Dũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi khác nhau à, có lẽ thì à, chúng ta đang mong đợi một cái khóa học về xu hướng dòng tiền đúng không ạ à, tại tại sao chúng ta một cái mẫu hình một cái mẫu hình nó đang gì ạ giả sử trong cái xu hướng dòng tiền ạ đấy có rất nhiều bạn đang mong muốn là phải phải có một cái cổ phiếu ngay phải có một cái cổ phiếu tuyệt vời ngay nhưng cả một nghìn cổ phiếu Dũng có nói các bạn một nghìn cổ phiếu đó nó chỉ có một cổ phiếu đáp ứng là một cái mẫu hình số 1 Dũng nói một nghìn cổ phiếu là một cổ phiếu đáp ứng số 1 vấn đề chúng ta học chưa tại vì nếu để cho chỉ cần học lý thuyết thôi chúng ta chỉ cần học chỉ nắm đi và xem lại những bài tập thôi thì rõ ràng cái việc mà khi mà chúng ta ứng dụng nó sẽ rất là đơn giản nhưng nếu chúng ta không học mà chúng ta chỉ mong muốn rằng là chúng ta có kết quả ngay hoặc là chúng ta đưa ai đó cho, cho chúng ta một cái gì ạ một cái cổ phiếu nào đó thì thực tế chúng ta có thể biết cổ phiếu đó nhưng chúng ta sẽ không mua được câu chuyện nó đơn giản như vậy ạ ờ, trong một vài à, hôm nay thì một số bạn tôi biết biết rằng là một số anh chị em rất mong là Dũng sẽ có những cái cái, cái chia sẻ Ờ, cập nhật thường xuyên bởi vì cuối năm rồi đúng không ạ cuối năm rồi chúng ta cũng có rất nhiều công việc nhưng tuy nhiên thì chứng khoán là một cái gì ạ món ăn tinh thần dành cho tất cả chúng ta đúng không ạ thực tế với Dũng thế thôi à, tối qua Dũng cũng mong muốn là có những buổi chia sẻ đặc biệt là những bạn mà đang tham gia cái nhóm xu hướng dòng tiền Dũng muốn rằng là khi các bạn tham gia cái nhóm đấy ờ, các bạn đã tham gia với Dũng rồi Dũng không để cho các bạn phải đợi lâu tuy nhiên thì trong một hai hôm gần đây trong một số việc ở đây có một số công việc mà Dũng cũng khá là bận nhưng tuy để cho chúng ta thấy rằng là uh, dù là thị trường nếu trong trường hợp thị trường mà nó đang gì ạ à, đang có những cái tín hiệu thật tốt thì về dù nó bận đến bao nhiêu thì Dũng cũng sẽ cho chúng ta những cái bài học để chúng ta ứng dụng ngay được vấn đề chúng ta phải ứng dụng ngay được còn nếu Dũng chia sẻ cho chúng ta mà chúng ta không ứng dụng ngay được chúng ta không có kết quả thì chúng ta không có niềm tin anh chị em có hiểu không ạ nếu chúng ta không có kết quả thì chúng ta sẽ không có niềm tin khi mà không có niềm tin thì chúng ta sẽ không học nữa và chúng ta sẽ mất tiền anh chị em có đồng ý không chúng ta sẽ mất tiền và chúng ta mất tiền thì chúng ta lại tiếp tục đi học chỗ khác tiếp tục và đi tham gia chỗ khác tất cả mọi thứ luôn luôn phải có cái trải nghiệm và muốn có trải nghiệm thì luôn luôn dũng phải đưa ra những cái bằng chứng bằng chứng là những cái gì mà chúng ta kế hoạch đúng không bằng chứng là kế hoạch kế hoạch để chúng ta có thể tham gia bằng chứng là những cái cái mà chúng ta cùng dẫn dắt để đi đi cùng với nhau chứ còn nếu mà chúng ta đưa ra rồi xong rồi chúng ta ở cái này là mẫu hình số 1 cái này là là tốt rồi khi nó chạy hàng lần rồi thì rõ ràng câu chuyện đó nó không phải bằng chứng mà bằng chứng nó giống như cổ phiếu HPG cũng đưa ra và phân tích cho các bạn thời điểm mua à, hôm nay chúng ta nói về thời điểm mua đúng không ạ hôm nay chúng ta nói về thời điểm mua thế thì khi mà thời điểm mua là cái thời điểm cực kỳ quan trọng không phải chúng ta muốn mua trước hay là muốn mua sau à, không biết rằng nếu mà chúng ta mua trước thì sao mua trước khi mà thị trường chung điều chỉnh có thể chúng ta sẽ mất để mất chi phí gộ mua sau thì có thể những đợt mà chúng ta bị rũ bỏ chúng ta mất chi phí gộ tất cả chúng ta mất chi phí gộ một số anh chị em có thể là chúng ta vẫn bị mất một cái cạm bẫy đó là chúng ta mong muốn mong muốn mua suốt ngày đúng không ok rất tuyệt vời chúng ta phải cần có kết quả thì chúng ta mới khẳng định niềm tin đấy là điều rất tuyệt vời của bạn tâm ngô ngô tâm bởi vì chúng ta không tin khi chúng ta chưa có kết quả đấy thì tí nữa chúng ta sẽ nhìn một số bức tranh để chúng ta thấy được tại vì tất cả nó gì ạ nó là những trải nghiệm nếu chúng ta trải nghiệm chúng ta đưa quyết định và chúng ta thành công đó, nó còn hạnh phúc hơn nhiều so với chúng ta được bao nhiêu tiền ở hôm trước chúng đã chia sẻ cái khóa học về năm ngày thì các bạn có nhớ một câu chuyện chúng nói rằng nếu các bạn thành công chúng ta có bác ăn mừng không ạ nhà anh chị em đã có ai ăn mừng sau khi mỗi lần chúng ta thành công chúng ta vượt qua không ạ có thể comment chúng ta sẽ con giao lưu một chút ạ có ai đã thành công khi mà chúng ta đưa ra một kết quả mà chúng ta thành công á chúng ta có ăn mừng chúng có cảm nhận cái thành công đó hay không ạ có bao bao nhiêu anh chị đã làm điều đó rồi nếu có thì comment số 1 comment số 1 có bao nhiêu anh chị em khi mà chúng ta thất bại à, chúng ta bắt đầu dằn vặt bản thân dằn vặt bản thân và cảm giác cáu gắt cảm giác có những cái tâm lý rất tiêu cực thì hãy comment số 2 được chưa comment số 2 chúng ta sẽ comment số 2 và Dũng sẽ chứng minh cái điều này để cho anh chị em biết rằng là thượng đế đúng không đứng tối cao không bao giờ có thể chấp nhận với chúng ta khi mà chúng ta gì ạ chúng ta thành công chúng ta không ăn mừng bởi vì ăn mừng đó, nó làm cho chúng ta có một cái cảm xúc đặc biệt cái cảm xúc đặc biệt đấy nó mới gieo vào dấu ấn tiềm thức chúng ta nó gieo vào trong cái những cái gì ạ tiềm thức ký ức của chúng ta bởi vì những cái ký ức đấy nó không bao giờ mất đi cả và chúng ta nhớ những bài học đấy để chúng ta tiếp tục mua những lần sau đó anh chưa? chúng ta tiếp tục mua những lần sau đó những cái này không ai dạy chúng ta cả không ai nói với chúng ta cả bởi vì đây là những cái kỹ năng đây là những kỹ năng mềm và ngoài kia chúng ta không bao được nghe tại, tại vì đây nó chính là gọi những bí mật bí mật rất là ai cũng biết nhưng thực ra nó lại những bí mật ai cũng không biết nó cái chuyện đơn giản thôi khi mà chúng ta đau khổ chúng ta mất mát chúng ta lại tiếp tục kêu trời kêu đất đổ lỗi cho tất cả mọi thứ và chúng ta được thưởng thêm nhiều những cái mất mát như vậy chúng ta được tặng thêm nhiều cái mất mát đấy chúng ta có thêm nhiều mất mát đấy và chúng ta cứ suốt ngày mất lần này mất lần hai mất lần hai khi mà mất xong rồi chúng ta lại thêm tiền vào mất xong rồi chúng ta lại thêm tiền vào ngoài kia có những cái hệ thống người ta có nói rằng là các bạn cứ đổ tiền vào để mua cổ phiếu và khi mỗi một tháng chúng ta có có lương chúng ta đổ vào mua cổ phiếu có lương đổ mua cổ phiếu có lương đổ mua cổ phiếu mà cứ mua đi và đầu tư dài hạn và sau một thời gian không biết lương của chúng ta ở đâu có bao nhiêu anh chị đã từng nghe những chiến lược là mua cổ phiếu cứ đổ lương vào mua cổ phiếu đổ lương vào chưa mà không biết là cổ phiếu đó nó có tốt hay xấu mà chỉ nghĩ là cổ phiếu đầu tư giá trị chỉ nghĩ là cổ phiếu này phải gì ạ phải đầu tư lâu năm phải ba năm phải 10 năm giống như Gold Fed thế nó mới oai có ai đã nghĩ được như vậy không ạ nếu có chúng ta hãy thành thật với chính bản thân mình ạ nếu ai đã từng và đang từng hãy comment số 3 đi ạ đúng không ạ hãy comment số 3 đi ạ comment số 3 đi ạ chúng ta sẽ thấy rằng là nếu anh chị em để ý một chút ạ các em đừng đừng nghe dũng nhé đừng có nghe dũng bây giờ chúng ta hãy quan sát theo dõi tất cả mọi thứ những cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất là những cổ phiếu cái tăng trưởng mạnh nhất á, tăng trưởng mạnh nhất nó là những cái cổ phiếu gì ạ nó thuộc những cái cổ phiếu mà bao giờ cái ban lãnh đạo văn hóa doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất ở những cái đây là đầu đầu tiên chúng ta nói là tăng quan trọng nhất nhưng dù là ban lãnh đạo đúng chưa dù ban lãnh đạo dù những cái yếu tố bên trong trong cuốn sách đó là từ tốt đến vĩ đại nếu anh chị em nào đọc cuốn sách từ tốt đến vĩ đại thì anh chị em sẽ thấy rằng là chúng ta thấy gì ạ à? tốt minh đại nó trông chúng là cái bản chất bên trong cái một cổ phiếu á, nó đến từ gì ạ văn hóa doanh nghiệp nó đến từ cái, cái nội tại ở bên trong của ông chủ nó không phải đến tại hiện tại của người khác nên chính vì vậy nếu chúng ta nhìn một cái ông chủ mà nó không có tâm không có tài không có đức nó giống như chúng ta gieo một nhân á, nó không có tâm có tầm có tài có đức á, thì kết quả nó cũng như thế thôi thường chúng ta mua một cổ phiếu do chúng thích ai đó đấy là một cái những cái cổ phiếu tăng trưởng tăng trưởng nhé chúng ta nói tăng trưởng thì thông thường nó cái văn hóa doanh nghiệp nó là yếu tố quan trọng nhất sau đó nó gì ạ à? nó đến cái gì ạ à? đến bước thứ hai nó đến gì ạ à? đến sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới và nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa tuy nhiên mọi thứ nó đến nó có được nó phải do gì ạ doanh thu và lợi nhuận dù là mọi thứ nó có tốt thì mấy thì nó vẫn đến từ doanh thu lợi nhuận và chính cái điều doanh thu lợi nhuận đó thì quan sát trên biểu đồ đồ thị chúng ta sẽ biết là có dòng tiền của các tổ chức lớn không có các quỹ họ mua vào không có xu hướng nó tiếp tục tăng hay không hay là chúng ta thích là chúng ta mua thích chúng ta mua hay là chúng ta phải có biết rằng là nó tốt thế nào là tốt ạ tốt bên chúng ta đo lường nào tốt ạ một người tốt thế nào là tốt ạ đúng không chẳng hạn câu chuyện rất nhiều câu chuyện khác nhau bây giờ rõ ràng là rất nhiều cái nó nó mang tính chất là méo mó chẳng thế méo mó cái tốt mà chúng ta cũng không biết là tốt hay là không tốt ok thế thì đúng không thế thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là cái quan trọng là chúng ta cần phải có một cái nhìn bao trùm để chúng ta hiểu rõ được là mọi thứ chúng ta nắm rõ được cái tư duy tư duy cái tư duy là yếu tố cốt lõi đúng không tư duy là yếu tố để giúp chúng ta thấy được là tại sao chúng ta cần phải mua cổ phiếu đúng thời điểm đúng chu kỳ thông thường các cổ phiếu mà chúng ta biết rằng là hôm chúng ta đã nói rằng là những cổ phiếu theo chu kỳ là nó sẽ gì ạ nó luôn luôn lặp đi lặp lại có những cô chu kỳ nó kiện cái dài ba năm năm có những chu kỳ nó chỉ kéo dài 6 tháng có những chu kỳ nó chỉ kéo dài 3 tháng thế thì quan trọng là chúng ta phải nắm được cái chu kỳ dạng nào đúng không dạng chu kỳ nào và tất cả những điều đó chúng ta có thể đo lường được hôm nay tại vì có một số bạn hỏi Dũng rằng là làm sao để có mua cổ phiếu đúng thời điểm thế thì muốn mua cổ phiếu đúng điểm thì các bạn cần phải nắm rõ được từng nhóm cổ phiếu có từng dạng họ tham gia vào hay không chẳng thế thế thì mỗi một cái nhóm cổ phiếu thì nó có từng từng dạng các tổ chức đúng không các tổ chức họ mua bán đúng không bán như thế nào chẳng hạn các bạn biết là mấy cổ phiếu như này chúng ta sẽ thấy rằng là trên thị trường có những cổ phiếu như này không ạ chúng ta có bao giờ để ý một cái cổ phiếu như này không ạ chẳng đấy, bạn có để ý không ạ cái cổ phiếu này nếu chúng ta để ý thì nhiều cổ phiếu nó lặp đi lặp lại nó lên nó rũ nó tạo ra một quá trình sideways Đấy, một xu hướng đi lên tạo ra những cái nền rất nhiều cái nền như này trước khi mà chúng ta gọi là tăng tốc đây là những cái cổ phiếu nếu ai đã học về những cái mô hình nền của Davat ấy, thì chúng ta thấy là những cái nệ nền này này thông thường nếu trong một chen đi lên thì gần như mua là thắng các bạn nhé gần như mua là thắng thế quan trọng là chúng ta có nhận diện ra hay không cái thứ hai là những cái điểm mua chúng ta luôn luôn cái khái niệm này một số anh chị em có thể chưa biết một khái niệm đó là điểm pivot khi nó tạo ra những điểm pivot cái điểm ở vùng kháng cự yếu nhất đây là những cái vùng kháng cự yếu nhất khi xuất hiện những vùng kháng cự yếu nhất thì thường cổ phiếu sẽ xác nhận xu tăng xác nhận xu tăng và đây là những cái điểm mua an toàn có thể một vài lần cổ phiếu sẽ bị rũ các bạn bị lỗ có thể một vài lần cổ phiếu sẽ bị rũ các bạn bị lỗ một chút nhưng những cái điểm như thế này là những điểm an toàn gần như tuyệt đối bởi vì nếu chúng ta gọi đây là vùng kháng cự yếu nhất cái khái niệm này được Livermore phát triển các bạn nhá khái niệm này được Livermore phát triển và sau này được William O'Neill Mac Mini gì à? họ gì à? họ ứng dụng thôi chứ chả phải của các ông đấy đâu ạ có ai biết được đây là cái khái niệm của liềm không ạ nếu biết thì comment số 1 đi ạ tất cả những cái việc mà kể cả những thiên tài sau này họ làm á họ bắt chước từ những người khác hết họ lấy những cái tư duy khác họ họ gì ạ à? họ thay đổi làm sao nó phù hợp với thần thời điểm đấy ạ bây giờ có những cái nói đi nói lại những vấn đề chúng ta đang ở cấp độ nào có những cái mà dũng nói đi nói lại chẳng thế anh chị em biết chúng ta nói đi lại mà chúng ta không ứng dụng được chúng ta chỉ biết ở cấp độ nào không ạ nên nhiều lúc có những cái nói đi lại đúng không anh chị em nếu có biết nếu chúng ta chưa ứng dụng được thì anh chị em ở cấp độ biết và hiểu thôi cấp độ thấp nhất trong mọi cấp độ đúng không biết và hiểu thôi nên đừng có nói là biết rồi biết rồi là chết rồi có hiểu không tôi biết rồi là tôi chết rồi câu chuyện nó là như vậy trước khi mà nói tiếp tục câu biết rồi thì chúng ta phải nhấn mạnh tại sao biết rồi là tôi chết rồi ở trong hôm trước tôi đã nói là câu chuyện này dũng mất nhắc đi nhắc lại nhắc đến khi nào chúng ta hiểu thấu thì thôi tại vì thực ra là này trong hệ thống đầu tư ấy, Dũng nói là gì ạ các anh chị em nhớ là trong cái bài đầu trong cái khóa học gì ạ đầu tư chứng khoán từ An Z không ạ hệ thống đầu tư ấy, hệ thống đầu tư phương pháp đầu tư xây dựng á cái cái cái cái gì bước một là gì ạ chúng ta nhớ cái bước một mà Dũng muốn xây dựng thực ra ai cũng xây dựng được nó phải là gì ạ cái bước một trong cái hệ thống bất cứ hệ thống nào đấy nó là gì ạ cho nhớ không ạ nó là đơn giản hóa có ai nhớ là bước một nó phải là đơn giản hóa cái gì nó đơn giản hóa một cái đứa năm lớp 5 nó có thể làm được thì nó gì ạ nó là ok còn cái gì mà nó lằng nhằng mà không ai có thể biết được thì nó là vứt đi đơn giản đúng không ạ đúng không khi mà nó lằng nhằng không ai tiếp thu được thì nó gì ạ nó có vấn đề cái cốc này này nếu bây giờ chúng ta có gì ạ có trà rồi và chúng ta muốn đổ thêm nước vào thì nó là nước nước gì ạ nó chả là nước gì cả nếu chúng ta có kiến thức rồi một chút kiến thức rồi và chúng ta không muốn gì ạ thay đổi tại vì chúng ta nhớ là này nó đã làm mãi rồi một việc mà không thay đổi ấy. đây câu nói của ông gì ạ ông Anne Robin nếu làm mãi một việc mà không thay đổi á mà tiếp tục làm nữa tiếp tục vẫn làm thì nó không khác gì đâm đầu vào tường đâu đây đấy nó cũng nói Enrobin nhé không phải nó nói ở dũng đấy. một cái người người thầy dũng ờ, từng học dũng học online học những cái khóa học của ông đấy có rất nhiều cái khóa học của ông đấy trên mạng này rất nhiều nhưng có ai đã học đâu chúng ta phải mất tiền chúng ta phải muốn đi học rất nhiều tiền thì nó mới học nhưng có thể chúng ta lên mạng chúng ta học vẫn ok đúng không thế thì những cái cái trạng thái như này nếu bây giờ chúng ta để ý một cổ phiếu chúng ta có những cổ phiếu nào cũng ở trạng thái này nó cũng tăng mạnh không cũng là tạo nền tạo nền nếu chúng ta nắm được cái công thức này đơn giản tại vì à, cái cắt lỗ thì chúng ta sẽ nói về cái phần sau đúng không cắt lót tôi nói phần sau bốn phần trăm tám phần trăm cũng có có thể 10 đến bao nhiêu 15 phần trăm còn nếu trong trường hợp nó ở vùng trên là này thì chúng ta có thể nó cho nó gì à, cắt lót nhiều hơn một chút nhưng cái quan trọng này nè cái quan trọng là chúng ta đã tối ưu được bảo toàn vốn của nó rồi cái thứ hai là trong cái trình cắt ấy, nó phụ thuộc vào gì ạ à? có khi nào nó chúng ta một phần trăm cho nó cắt không thậm chí là một phần trăm động cắt thậm chí là chưa lỗ cho động cắt anh em hiểu chưa lỗ động cắt bởi vì không phải Đấy, sau này nó còn rất nhiều cái cái cái chúng ta có những câu hỏi giải đáp cho anh chị em là tại sao không lỗi cắt đúng không tại sao không lỗi cắt đấy thường thì chúng ta cắt khoảng độ 5 đến 7 phần trăm à, 4 và 8 phần trăm hoặc 5 10 phần trăm week off thì ông không nói cắt lót bao nhiêu chúng ta thấy là ông không week off này ông không nói cắt lót đó 10 phần trăm cái người thầy của Bích Ngọc là Mac Mini đúng không nó cũng nói cắt 10 phần trăm ông nói người, người thầy của à cần xin lỗi người thầy đó là gì ạ Mo đấy thỉnh thoảng có những câu nó bị nhầm lẫn thì anh chị có nghe thì cũng thông cảm tại vì uh, trong quá trình nói thì cũng nói có thể là nó nhanh nói bị ấy thì cái người thầy của gì ạ cái ông gì ạ cái ông Bích Ngọc này là gì ạ? ông phỏng vấn của ông Liam Mo và ông ra của sách đó là VSA và sau này thì à, Tom William và rất nhiều người khác thì à, lấy những cái kiến thức của ông này tạo ra một hệ thống và chúng ta biết rằng là trên thế giới nha trên thế giới hiện tại như là thực ra nếu nói về học những học trò của ai những học trò của ông thì à, ông này có thể những hay là Limo là những người mà chúng ta học rất là xuất sắc đó là gì ạ William O'Neill các bạn có biết là ông William O'Neill lấy toàn bộ những kiến thức này đưa vào của ông đấy không ạ hay chúng ta thấy cái Mac Mini chúng ai có biết rằng là tất cả những cái ngày đấy toàn lấy cái, những kiến thức của cái họp này vào để phân tích không ạ nhưng mình có ai biết không ạ nếu có biết thì comment số 1 nếu không biết thì hôm nay chúng sẽ nói số 2 số 2 để xem anh chị em có biết không ạ nếu chúng ta chỉ đọc Mac Mini thôi nếu chúng ta đọc gì ạ Windows thôi nhiều lúc là không có kết quả bởi vì chúng ta học đề gì ạ không nắm rõ được cái bản chất bên trong của nó không nắm trước được chủ bản chất sâu xa bên trong của nó nên rõ ràng là gì ạ chúng ta thấy rằng là đọc về mẫu hình tay cầm như làm gì có ông nào biết mẫu hình tay cầm đâu có ai thấy không ạ một số ông viết vẽ mẫu hình tay cầm kể cả những cái chuyên gia đào tạo nhưng thực tế nó bị sai sai vì ông học về ông gì ạ Will O'Neill mà ông không hiểu bản chất của ông Will O'Neill nói gì học về mẫu hình gì ạ biên độ thu hẹp của ông Lee Mac Mini chả hiểu mẫu hình nó bản chất của nó trong vẽ đai như nào nên cuối cùng nó bị sai bị sai thì cuối cùng nó bảo nó không kết quả nên mà thế giới Việt Nam là nó không kết quả đơn giản thôi ạ tại vì Dũng cũng đang nghe tất cả trong cái quá trình mà Dũng uh, lên sóng thỉnh thoảng Dũng đi nghe em xem mọi người như thế nào đi xem nhiều chứ tôi biết rằng là có những cái nó bị sai cả hệ thống tại vì không phải là Dũng nói cái điều này không phải là Dũng hơn mọi người hay nọ kia bởi vì khi mà anh chị em á, xây dựng hệ thống là chúng ta phải đo lường được đúng không bây giờ nhá chúng ta sẽ nói một cái hệ thống trước khi mà chúng ta sẽ nói về điểm mua đúng không tại vì hôm nay chưa nói về điểm mua nhưng bây giờ cũng trước khi mà điểm mua thì chúng ta cũng phải nói để chúng ta hiểu rõ là mọi thứ nó cần tuân theo một số nguyên tắc nhất định không phải chúng ta cứ lao đầu cắm đầu và mà làm làm xong cuối cùng nó không có kết quả thì bây giờ chúng ta tốn mất bao nhiêu chi phí cơ hội bao nhiêu thời gian mất bao nhiêu thứ khác mà chúng ta cứ lao đầu vào làm chúng ta đi đọc một cuốn sách Liam Moore đọc cuốn à, đọc cuốn sách của gì ạ à? của Mac Mini đọc cuốn sách của gì ạ của William Neal đọc một vài cuốn sách nữa về phân tích kỹ thuật mà trong đó chả hiểu bản chất của nó là gì cứ lấy đường năm cắt đường m 10 thế là mua thế là một lúc nó đúng một lúc nó sai và có những khoa học chỉ cần năm cắt được 10 một ông cải tiến là 10 6 cắt 10 thế là chúng ta thấy mà mỗi ông F0 không biết gì đúng không mỗi ông F0 không biết gì thế là đã thu phát 20 triệu một tháng thế thì khi mà thu 20 triệu tháng đúng không ạ một lần học không có kết quả đi chửi với ông đào tạo đấy cơ giản đơn giản đấy ạ thì không có kết quả thì mà bảo mấy ông đào tạo là có vấn đề đấy thì có những câu chuyện nó thì dựng lại như vậy nhưng vì chúng ta không biết thức chúng ta không hiểu về cái, cái đo lường được nên chúng ta đi học bảo gì là nghe thế nên chính vì vậy thì những cái tư duy đầu tiên anh chị em phải biết là xây dựng một hệ thống đầu tư nó gồm 5 bước chúng sẽ nói lại năm bước có thể chúng ta học vào học cái khóa học đó là gì ạ khóa đầu tư chứng khoán từ An bí mật đầu tư chứng khoán từ An Z và Dũng hiện tại đang cho chúng ta đăng ký có thể trong dịp Tết này chúng sẽ dạy luôn những anh chị em nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký sớm và chúng ta sẽ nói về cái bước nhắc lại cái bước bước đầu tiên đó, đó là gì ạ mọi thứ nó phải đơn giản đơn giản đến mức là ai cũng thể biết được nếu bây giờ chúng ta bảo rằng là có nhiều anh chị em bảo là không biết là có học VSA được không hay là học ờ, khóa vô địch của Dũng được không thế thì bây giờ như này nếu bây chúng ta không học được thì chúng ta chắc chắn là không có kết quả và chúng ta không có kết quả đúng không thì tại sao chúng lại mang tiền đi đầu tư tức là nếu chúng ta nghĩ là học vết a xu dòng tiền hoặc là cái, cái khác không thể học được không kết quả thì tại sao chúng ta lại không học gì để chúng ta mang tiền đi tư nó giống như là đốt tiền đấy là cái đầu tiên nên rõ ràng là cái việc mà làm cái gì đó chúng chúng ta có thể đi tham gia tất cả khóa học nào nhưng chúng ta nhớ một cái điều đầu tiên là chúng ta gì ạ chúng ta cần là cần phải đơn giản hóa cái thứ hai chúng ta phải có quy trình tất cả giả sử như là bây giờ chúng ta sẽ nói một cái quy trình đơn giản nữa đây là một cái hệ thống quy trình với một cái quy trình ở đây chúng ta gọi là đây một cái một cái mẫu hình nền trên nền gọi thế thế thì mấy mẫu hình nền trên nền thì nó tạo ra gì ạ bước một là chúng ta xem phải nó là nền không đấy giả sử đây như này một nền Đấy, một cái quá trình này là một cái nền cái nền này được hình thành nếu nếu gì ạ một là gì ạ? cái nền đầu tiên đó, cái đường SMA 5 50 này nó nằm trên SMA 200 hoặc là nằm trên cái đường SMA gì ạ 150 thì chúng ta gọi là cái nền này là nền đầu tiên và thường những cái nền này thì chúng ta thấy là nếu nó chạy ngay cái nền này mua nó chạy ngay thì cho gọi là lướt sóng Nên là, tức là mua nó chạy ngay chính là muốn sóng bởi vì chu kỳ của nó ở đây nó vẫn là chu kỳ gì ạ chu kỳ ở đây nó vẫn là chu kỳ gì ạ chu kỳ ngắn hạn đúng không nó ngắn hạn nên nếu chạy ngay thì lướt sóng còn nếu mà nó gì ạ nó không chạy ngay mà nó lại tạo ra một cái nền khác đây nền khác đó, thì chúng ta gọi là chúng ta lại tiếp tục mua mua tiếp theo mua tiếp theo và chúng ta đã, nó chạy lên một cái nền nữa chúng ta lại tiếp tục mua tiếp theo thế thì bây giờ những cái nền như này tạo ra nền như này thì chúng ta gọi là với cái quy trình đầu tiên là chúng ta xem là đếm nền với những cái nền số 1 số 2 số 3 chúng ta có thể mua thoải mái những cái nền số 4 trở lên chúng ta sẽ mua tại sao câu hỏi là tại sao chúng lại có quy trình tại sao lại không mua nền số 4 những nền số 4 là những nền rất rõ ràng là lúc này là big boy đang có xu bán ra nên những cái nền số 4 trở đi là bao giờ nó cũng tạo ra một cái khoảng chạy rất là mạnh tăng tốc rất là nhanh và thường đấy nó tạo ra thu thu hút về nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân thế thì bây giờ câu hỏi tiếp theo là gì ạ tại sao những cái nền này chúng ta lại mua bởi vì chúng ta biết rằng những cái nền này đầu tiên chúng ta quan sát là thường những cái nền này nó sẽ có những cái dòng tiền lớn tham gia vào và cái big boy họ mua ở đây họ tiếp tục mua ở đây đúng không họ tiếp tục mua đến khi họ mua đến cạn kiệt không ai bán ra nữa tức là một cái lượng cạn kiệt không ai còn một cái lượng cung nhỏ giọt nào ở trên nữa thì cái việc nó kéo lên là kiểu tất yếu khi nó kéo lên như này thì khả năng bị thua lỗ khả năng bị gãy ở đây là rất là thấp nên mua cổ phiếu bao giờ anh chị em thấy rằng gì ạ nó an toàn cái an toàn nó ở mức cao khi mà chúng ta mua ở đây bởi vì nó đã là xu hướng thì nó phải tăng tăng tốc khi nào những cái cổ phiếu này thì thường nó chạy nước rút nó kết thúc chu kỳ nên nếu chúng ta gặp những cổ phiếu này nó là những món quà cực kỳ quý dành cho những nhà đầu tư biết khai thác vàng còn nó là một cái, cái món quà cực kỳ tồi tệ với nhà đầu tư không biết gì bởi vì khi họ mua ở đây họ thấy nó lên nó lại mất quá nhiều thời gian sau đó họ thấy rằng là nó lên họ mà thì mất quá nhiều thời gian từ cái điểm này đến điểm này mất rằng hai tháng mà không được như nào và cuối cùng họ bán ra nó tăng tốc như này và cuối cùng họ mất tiền và họ bảo là số họ đen đục bởi vì họ chả biết nó vận động ra như nào họ mua theo kiểu cảm tính họ mua theo lướt sóng họ mua theo kiểu như là tóm lại là bắt uh, gọi như là mua thế nào cũng được cứ thấy người ta nói là mua đấy đấy là cái góc độ như vậy cái dạng này nó gặp liên tục đúng không gặp liên tục nên những cái dạng này mà chúng ta biết được thì chúng ta sẽ mua được cổ phiếu gì ạ à? mua được ngay được cổ phiếu CTR đấy chúng ta nhìn ngay CTR nó phải như này không ạ đấy, chúng ta thấy không ạ nó giống nhau chưa ạ sau đó nó chạy như này và khi nó chạy như này thì ta thấy rằng mua rồi tại tiếc lại bắt đầu nhảy vào bắt đáy ở đây nhảy vào tại sao lên đỉnh này lúc đầu mới hỏi có mua được hay không ạ tại sao lên đỉnh mới đầu mới hỏi mua được ạ Đấy, đúng không thế <clears throat> thì rõ ràng tại sao chúng ta lại này đấy thứ nhất cái thứ hai nữa là với những cổ phiếu đây chúng ta có những cái này cái thời gian này nó kéo dài một số bạn hỏi ấy, những cổ phiếu này kéo dài từ ba đến sáu tháng nhưng nó vẫn phải tạo ra một cái xu hướng nếu bạn đây đây nó chỉ là cái nền thôi cái quan trọng nhất là gì ạ à? cái quan trọng để biết rằng là nó có lên hay không thì chúng ta phải quan trọng là những cái phiên nổ khối lượng lớn đây là cái đặc điểm của nó chứ không phải là chúng ta cứ dựa vào mấy cái gì ạ à? cái là bao lâu nữa kia nó phải có những phiên nổ khối lượng lớn và phiên giảm khối lượng nhỏ để cho chúng ta biết dòng tiền lớn tham gia vào còn nếu mà nó chả có những cái này á, thì nó để kéo dài vài năm nó trả lên và chúng ta mua chúng ta lại tiếp tục thất bại đấy được chưa đấy chúng ta vẫn thất bại thế thì đấy là cái bước thứ hai chúng ta cần phải để chúng ta phải biết cái quy trình nền và trong quy trình của nền đó nó lại còn có quy trình nhỏ đó là phiên khối lượng tăng thì khối lượng tăng giảm khối lượng giảm đấy là để cho cho biết rằng là tăng khối lượng tăng giảm khối lượng giảm thì nó là gì ạ đặc điểm của tăng khối lượng tăng giảm khối lượng giảm thì nó là gì đây tại sao nên từ từ đó anh chị em biết rằng đây cũng là những đặc tính này mà Dũng mua vào nên anh chị em nhiều anh chị em biết là mua có anh chị em nào tại sao cả một cái vùng này không mua mà mua vùng này đúng không Dũng sẽ mua ở đây mua xong cổ phiếu lên ạ à. kệ nó đấy. và đây là vấn đề giải ngân ạ à. giải ngân ạ à. không nó lên này lên đây lên, lên đúng không nhìn này lên đúng không ạ nếu anh chị em nhìn này lên đúng không ạ anh chị em giải thích ạ cái phiên này không phải bây chúng bỏ qua cái phần này nha nếu phiên này bứt phá lên có mua đúng không ạ tại sao bên cứ bỏ ra cái phần khối lượng đi thì chúng ta mua được không thường người ta có nhiều hệ thống người ta bỏ phần khối lượng ở dưới đi nên cuối cùng là nó khác thì bịt mắt chúng ta lại để mua cổ phiếu bỏ phần khối lượng anh chị em gặp ngay cái vấn đề gì ạ gặp ngay một cái bẫy gì ạ biết không tại sao chúng ta thấy là mối ông bỏ phần khối lượng chết luôn cái phần gì ạ chết luôn cái dạng cổ phiếu gì ở biết không tức là bỏ phân lượng khối lượng á chết luôn cái dạng cổ phiếu gì biết không ạ chết luôn cái dạng cổ phiếu bao cung à. chết luôn dạng cổ phiếu bao cung vấn đề ngắn không phải là ngắn thì dài đây còn nhiều kiến thức khác nữa nên chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra nền dán ngắn hay dài nó do cái gì ạ tại sao có nền ngắn tại sao nền dài lại bây bản chất của nền ngắn nền dài là gì nên hay tại sao chúng ta thấy nó bỏ khối lượng thì mấy ông đầu tư có thể bị bọn kia nó biết nên nó lừa hết mấy ông bo cung vào chết đấy hiểu nên đầu tư 10 lần thắng một lần chết là cháy tài sản nó cháy tài sản chứ không phải nó giống như Tào Tháo đánh tất cả cái trận thắng một trận xích mích cái may là gì ạ quan văn trường gì ạ quan văn trường là cứu chứ còn không thì chết rồi mất mạng rồi chúng ta cũng giống như như thế rồi chúng ta cũng giống như Tào Tháo đấy ạ đánh trận nào thắng trận đấy một trận cuối chết là chết luôn ạ Chu Du cũng đánh trận nào thắng trận đấy một trận cuối chết chết luôn một trận mà mà cái tôi to quá thích đây dạng cổ phiếu này chúng ta thấy không ạ giống nhau chưa đây cái dạng cổ phiếu chưa chúng ta đã nhìn thấy dạng là cổ phiếu CR nó giống cổ phiếu ấy chưa nó giống cổ phiếu mà bán chúng ta thấy chưa CR lỗ này tạo rất nhiều cái nền nhỏ đợi mãi mới trả lên xong rồi cuối cùng bán nó ra nó lên phát 100 phần trăm sau đó tiếc khóc nức nở bởi vì chả biết gì cả Đấy. và cái này nó bản chất nó lặp đi lặp lại tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều thế một số bạn nào bây giờ chúng ta đang chưa tin cái, cái hệ thống này chúng ta gì ạ đặt ra câu hỏi khó đấy ạ bạn phải đặt ra câu hỏi why đi ạ đừng có đặt ra câu hỏi mang tính chất là gì ạ các bạn đặt ra câu hỏi khó đi dung sẽ trả lời cho bản tính con người nó là chỉ là một cái phần thôi ạ bản tính con người là phần cuối nhưng bây chúng ta sẽ là gì ạ chúng ta sẽ phân tích một cái này thôi nói đi nói lại để cho anh chị em hiểu thôi tại vì nói 10 lần chúng ta muốn hiểu chúng ta phải nói bao nhiêu ạ 38 lần liên tục với tần số liên tục à, 48 lần với tần số liên tục chúng ta mới nhớ còn học cái này mà chúng ta không nói không nhắc đi nhắc lại chúng ta chả nhớ được đâu anh chị em nhớ là mọi thứ phải đưa tiềm thức nó phải là 48 lần liên tục với tần số cao thế thì tất cả cái này nha tâm lý tâm lý đám đông bản chất con người không thay đổi mọi thứ vậy chúng ta sẽ nói về một cái gì đó để cho chúng ta thấy dễ hiểu đấy dễ hiểu đúng không phải nói một cái gì để chúng ta dễ dễ hiểu đấy à tại vì ờ, hôm nay học chỉ ờ, một cái phần như thế thôi học một phần cho nó chắc chắn học nhiều quá cuối cùng tiếng bị loạn vậy chúng ta nhá anh chị em để ý mà nếu chúng ta thu gom cổ phiếu thì sao một cổ phiếu cực kỳ tốt bây giờ chúng ta một cổ phiếu cực kỳ tốt đúng không rất tốt đấy ạ cổ phiếu cứ rất tốt đấy ạ bây giờ nếu một ai đó chúng ta chủ doanh nghiệp anh chị em là chủ doanh nghiệp đấy ạ anh chị em là một cái chủ doanh nghiệp anh chị em muốn thu gom cổ phiếu đó thì anh chị em làm nào anh chị em có mua đẩy giá lên để anh chị em thu gom hay không anh em có tự tự tự ấy không ạ tự làm theo không ạ đúng không bây giờ chúng ta thấy là nếu có cổ phiếu tốt thì chúng ta làm gì ạ bây giờ bích à, tổng giám đốc của chúng ta gọi là hội đồng quản trị chúng ta giao cho chúng ta là thuê chúng ta đi ạ phải mua cổ phiếu này mới giá rẻ nhất có thể bây giờ cho năm nghìn tỷ hai nghìn tỷ đấy để mua đi ạ thì làm thế nào và một số ông nhỏ lẻ cũng biết được cái điều này một số ông đầu tư tăng trưởng cũng biết điều này thì làm nào đúng không thì đây chúng ta nhìn này họ biết cái điều này thì bắt đầu họ phải làm gì ạ họ phải thu gom Đấy, thu gom rất lớn thế khi mà thu gom rất lớn này đúng không một lượng lớn cổ phiếu chúng ta thấy không? bắt đầu lượng lớn cổ phiếu thì cái việc thu gom tiếp tục đến đây thì họ bắt đầu phải bán ra họ lại bán ra họ lại mua họ lại bán ra tức là trong quá trình này này khi bọn kéo lên đoạn thì trong cái vùng này họ vừa mua vừa bán nhưng cái nhóm mà người ta cũng gì à, người ta cũng mua người ta bán đến lúc nào đó nó không còn nữa cái nhóm đấy gần như là không còn nữa tức là họ đã không muốn bán nữa rồi nha họ không muốn bán nữa rồi thì bắt buộc chúng ta nhìn này những cái điểm như này đây là những điểm nổ rồi sau đây chúng ta có đến điểm pivot pivot là điểm kháng cự yếu nhất với khối lượng nhỏ giọt kháng cự ai kháng cự ai kháng cự ai vấn đề kháng cự ai tức bây giờ chúng ta là những người mà muốn bán ra chúng ta không còn nữa tất cả nhà thu nhỏ lẻ đã bị gì ạ à? bị mua hết rồi không còn nữa thì còn gì kháng cự nữa ở đây chúng ta hiểu là kháng cự là kháng cự nhỏ lẻ bọn nhỏ lẻ ăn hết được bị ăn hết rồi ăn thịt hết rồi còn một số nó đang ăn lì không bán ra thì còn cái sức để kéo không còn sức để để, để bán không nên những cái phiên này nó đo lường được nó kéo lên nó xả kéo lên nó xả khối lượng rất lớn nhưng vài hôm nó lại khối lượng nhỏ rồi họ hết thang thì bắt đầu một số vẫn còn thì bắt đầu kéo lên đúng không khi kéo lên với một đoạn tức là trong những cái dạng này kéo lên một đoạn khoảng 5 đến 10 phần trăm một số để 20 phần trăm nhiều lắm là 20 phần trăm thôi còn nếu cao hơn thì chúng ta sẽ tính dạng mô hình khác nha thì lên đến vùng này rồi chúng ta biết rằng họ làm gì không ạ thì họ lại tiếp tục thu gom nếu họ kéo lên thì sao nếu mà chúng ta có kéo lên sao bên đặt điểm chúng ta kéo lên thì gì sao bây giờ ông chủ ông giao chúng ta chỉ mua giá bao nhiêu 13 là cao nhất thôi mà mua yêu cầu là mua một triệu cổ phiếu hay là mua 10 triệu cổ phiếu hay là 100 triệu cổ phiếu và chúng ta kéo lên thì có mua được số lượng đó không chúng ta phải đặt ra một cái quy luật đó là quy luật cung cầu thì tôi đang hỏi nó về tâm lý nhà đầu tư không thay đổi hoặc là mọi thứ không thay đổi thì nó sẽ gì ạ à? nó sẽ rất là là là chung chung thế thì họ tiếp tục thu gom họ tiếp tục thu gom thu gom thu gom cái tại sao bây giờ câu hỏi tại sao cổ phiếu này họ không bán ra mạnh để thu gom nhiều hơn đó chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao họ không bán ra mạnh để thu gom nhiều hơn có ai hiểu không ạ tại sao họ không bán ra rất mạnh bán bán tháo à? để thu âm nhiều hơn mà họ lại phải cứ mua tích lũy dần mua nhỏ giọt tích lũy dần chúng ta chuyện giải thích được cái nào không ạ tại sao như vậy ở đây nó cũng có nhóm big boy khác anh chị nó cũng nhóm big boy khác gãy chen thì làm sao được nó đang muốn mua giá rẻ mà đang cần phải mua nhiều nữa mà mua được nhiều và giá rẻ mà ấy hiểu không ạ bán tại vì đây là cổ phiếu tốt cơ mà vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là chúng ta đang là cổ phiếu tốt cổ phiếu đang cực kỳ tốt bây giờ mua cao quá không mua được mua thấp quá thì à, từ cái này chúng ta sẽ biết rằng là bán hàng giá cao nó ở đây này Vậy chúng ta muốn bán một cái hàng giá cao chúng phải làm gì? Làm về kinh tế thị trường đi. Buổi sau chúng làm một cái bài về cung cầu, bán hàng hóa trên ờ, thị trường. Anh chị em nào muốn bán ờ, rau cỏ hay là muốn bán cái gì đi? Muốn ờ, bán mỹ phẩm hay muốn bán gì? Buổi sau sẽ làm, làm một cái bài như thế. Như về chứng khoán thôi. Chúng ta hiểu đầu tư chứng khoán nó giống như chúng ta đã bán mỹ phẩm, bán như là bán sữa, bán bất cứ mọi cái ngoài đường ấy. Chúng ta nhìn ra thì chúng ta mới biết được cái bản chất là gì mua cứ mua theo kiểu cắm đầu vào mua sau đó thì gì ạ à? là gì lại đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho cái nọ đổ lỗi kia sau là đầu tư dài hạn đầu tư nọ đầu tư kia có phải mệt không ạ hãy coi cái chứng khoán này nó giống một cái mặt hàng nào đó đi được chưa bây chúng ta đang bán mỹ phẩm đi đây là cái gì ạ à? AA nó là dạng mỹ phẩm đi ạ à. chúng ta muốn độc quyền làm nào đi ạ à? muốn độc quyền làm nào đơn giản thôi marketing tốt chưa chắc đã gì ạ à? đã bán tốt đâu ạ vấn đề là lượng cung cầu và ở đây nó là cung cầu cung cầu có phải là chúng ta lại tiếp tục phải thu gom hết rồi thu gom hết mà cổ phiếu này tốt không câu hỏi đặt ra thu gom tôi hết mà cổ phiếu này tốt không vì nó tốt nên gì ạ à? cái thằng chủ nó cái tổng giám đốc nó hay một số doanh nghiệp khác hay một số, số tổ chức khác nó biết cổ phiếu này mình gom đúng không anh chị em hiểu không ạ vì tốt nó mới như vậy nó tốt nó mới như vậy nên vấn đề chúng ta đang nhìn nó là tốt thì nó phải thu gom thu gom tiếp tục thu gom tiếp tục thu gom thì nó gì ạ à? thu gom hết rồi nó khan hiếm không mỗi một giai đoạn giá nó cao lên thì sẽ có một số người họ thấy có lời họ bán ra anh chị em nhé mỗi đợt bình thường đó chúng ta đang mua ở đây một số anh chị em đây. lên ở đây chúng ta thấy là mỗi một giai đoạn thu gom đúng không giá lời họ bán ra họ đợi quá lâu họ không chịu được thì họ bán ra và chúng ta đo lường bằng là gì ạ cái lượng nhột lẻ không muốn ai bán ra nữa đúng không tiếp tục họ lại kéo lên kéo lên lại tiếp tục thu gom đến khi nào khan hiếm họ lại kéo lên nữa và tiếp tục như vậy đến lúc mà đến trên cái vùng trên này thì họ bắt đầu khi mà chúng ta nắm được hết cổ phiếu rồi đúng không khi mà chúng ta nắm hết được cổ phiếu rồi đúng không khi mà chúng ta nắm hết được cổ phiếu rồi cứ thu gom nắm hết rồi thu gom nắm hết rồi thu gom đến lúc mà chúng ta độc quyền rồi thì chúng ta muốn gì ạ muốn bán giá nào thì bán đúng không chúng ta biết là trên thị trường người ta muốn gì ạ muốn bán giá cao giá thấp cạnh tranh hay là gọi chúng ta là bán hàng giá cao đây chính là bán hàng giá cao đấy anh chị em nào làm kinh doanh thì anh chị em sẽ biết khi mà bắt đầu lên đến đây bắt đầu họ cái gì ạ bán dần ra và bắt đầu nhỏ nhỏ lẻ thì làm gì có hàng đâu nhỏ lẻ bắt đầu tranh nhau mua bắt đầu các chuyên gia được chưa bắt đầu nó gì à? nó lên diễn đàn F319 còn gì nữa lên diễn đàn những cái chương trình như này của Dũng này nó vào nó chửi nó vào nó giới xấu nó vào thì à, nó chê nó vào đánh giá cổ phiếu này còn ngon lắm mua đi anh chị em hiểu không ạ nếu anh chị em mà không có kiến thức thì toàn bị chết một cách gì ạ à? không có kiến thức nó là chết ngu nhất ạ à. bởi vì khi lên trên này nó khan hiếm hàng rồi mua là nó bình thường là chúng ta mua là thắng này cứ mua là thắng đúng không theo một thời gian mua là thắng mua là thắng mua là thắng mua thắng mua thắng thậm chí là những là điều chỉnh mua là tháng những là điều chỉnh mua là tháng và đến đây bắt đầu thấy nó rẻ một tháng và mấy ông gì ạ đầu tư lại thấy nó rẻ mua một tháng mà cuối cùng cổ phiếu chết chết trên đỉnh Minh Quang câu chuyện nó giống như rất nhiều câu chuyện toàn chết trên đỉnh Vinh Quang này KHB này chết trên đỉnh Vinh Quang bởi vì chúng ta thấy rằng này bắt đầu nó gom đến đây lại gom đến đây nó lại gom cái câu chuyện này Dũng kể hàng nghìn lần rồi kể cả một cái vị khách rất là đáng quý của Dũng Dũng bảo họ mua họ có bao nhiêu có 10 tỷ nhưng họ không tin là cái cổ phiếu này nó lên đến bao nhiêu lên một một trăm phần trăm trong một thời gian ngắn họ mua 2.000, họ mua 2.000 trong khi đó những cổ phiếu khác họ mua rất là nhiều họ mua 2.000, nhưng sau hôm sau nó điều chỉnh một chút họ gọi điện cho Dũng họ nói tưởng là cổ phiếu thế nào thì họ lên đến đây họ bán luôn đấy còn những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta F0 chúng ta thì bắt đầu chúng ta thấy là khi chúng ta mua ở những vùng này mua thắng mua thắng mua thắng mua thắng bởi vì có ai khi mà chúng ta đã thấy là có ai đã không bao giờ xem biểu đồ mà vẫn cứ mua không xem biểu đồ vẫn cứ mua đấy không bao giờ xem biểu đồ vẫn cứ mua nên rất nhiều người sẽ không bao giờ xem biểu đồ mua nên cứ mua là thắng mua là thắng mua thắng mua thắng và họ mua cổ phiếu theo kiểu giá đắt giá rẻ đấy mua thắng thế thì bây giờ giá đang ở 100 cái vùng này giá 100 này khi đến đây nó rẻ rồi khi đến rẻ rồi và chúng ta thấy bơm nhồi nhét vào những cái thông tin của gì ạ của những chuyên gia mua gì ạ trung bình giá xuống nữa thì bắt đầu chúng ta bị cháy tài khoản rất là nhanh đây là một số trường hợp nó còn giữ cho chúng ta nó còn tăng tiếp nhưng một số trường hợp là nó không bao giờ quay trở lại cái đường điểm xuất phát nữa nên chính vì vậy khi mà mọi thứ nó hết chu kỳ rồi chúng ta con người chúng ta cũng có rất nhiều chu kỳ sinh lão bệnh tử mà cái chu, chu kỳ tử rồi nó hết chu kỳ rồi chu kỳ chết rồi mà chúng ta lại đầu tư cái thằng đây một người mà già chết rồi mà chúng ta đầu tư có ok không ạ 99 phần trăm là không ok đúng không còn một vài phần trăm thì đầu tư vẫn được bởi vì gia tài lớn nên đầu tư vẫn có thể được <clears throat> những cái người mà trẻ con đó, thì chúng ta đầu tư vào nhóm trẻ con đó. Đã, chưa biết cái gì cả đúng không chưa biết tạo ra giá trị cả mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều thời gian cái cái cái, cái đoạn ờ, bọn ờ, nó mới học cấp 2, cấp 3 chẳng nó chưa biết cái gì cả trừ khi nào chúng ta đầu tư ạ trừ khi bố nó được chưa trừ khi những người thân của nó rất giàu đầu tư của nó khả năng kiếm được tiền nhưng đa phần đầu tư vào những giai đoạn sơ sinh những cái đôi bọn mà khoảng độ 20 trở xuống là nó chưa làm được gì ra tiền cả nên đầu tư vào bọn đấy là sẽ không kiếm được tiền sau đó giai trưởng thành giai trưởng thành này thì có rất nhiều thằng trưởng thành giống nhau anh em nhá có rất nhiều thằng trưởng thành giống nhau nhưng có những thằng trưởng thành học Harvard có những thằng học gì ạ à? cấp 3 có thằng đi chân trâu nên vấn đề là phải mua những thằng nào này hãy đầu tư với thằng Harvard hay đầu tư những thằng gì ạ à? thằng mà nó có gì ạ à? có trí tuệ thì nó mới tạo ra tiền như chúng ta đúng không mới tạo ra tiền ra nên ở đây nó sẽ nó giống như cổ phiếu đầu tư với những cổ phiếu dẫn đầu thị trường cùng là cái trang lứa như vậy cùng là cái bọn cùng tuổi như vậy những thằng nào dẫn đầu thì đầu tư thằng nào mà có kiến thức thằng nào có gì ạ à? những kiến thức như lúc nhiều lúc nó cũng chưa chắc đầu tư kiến thức đó nó phải mang cho chúng ta đúng không cái kết quả tại cái điểm chúng ta đầu tư tại vì chúng ta đầu tư là đầu tư gì ạ à? nếu chúng ta đầu tư dài hạn lại khác đầu tư trong vài năm lại khác thì cái kiến thức đó nó có phải tác dụng với ta giả sử bây giờ chúng ta gì ạ à? chúng ta đang làm về doanh nghiệp nhưng bây giờ là gì ạ à? đi đầu tư vào cái thằng lập trình chẳng thế làm lập trình mà lập trình ờ, kiểu như là lập trình cho Google hay là lập trình cho một cái số công ty như là là Apple chẳng thế mà chúng ta đang uh, là đầu tư một doanh nghiệp sản xuất thì đầu tư nhưng đấy là mất rất nhiều tiền và nó không mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp chúng ta nên khi mà chúng ta đầu tư hay là mua tham gia ngành nào thì nó cũng cần phải gì ạ những ngành đấy nó đang dẫn dắt được thị trường đúng không nó đang dẫn dắt thị trường nên chính vì vậy thì chúng ta dẫn thấy là cái việc mà chúng ta đầu tư nhóm đấy nó sẽ ok đấy đầu tư cho nó sẽ ok thế thì trong đầu tư thị trường bây giờ thế thôi cái cổ phiếu này nó giảm rất sâu với nó hồi tí đúng không nhiều cổ phiếu giảm rất sâu nó hồi tí cổ phiếu này cũng giảm rất sâu nó hồi mạnh hơn với nó hồi nó gặp cản rồi chúng ta có mua được không ạ hồi gặp cản rồi những vùng này là chu kỳ đi lên Đấy, chúng ta không mua thậm chí là chúng ta mua ở đây này nó bị sai luôn ạ Đấy, mua ở đây nó cũng bị sai sai nó điều chỉnh nhịp sau nó mới tăng nên cái vấn đề là mua sai điểm nhiều lúc chúng ta vẫn bị chết bình thường đấy, còn muốn bảo để tư đầu tư dài hạn nhiều trường hợp đầu tư dài hạn này đây nhiều trường hợp đầu tư dài hạn này. cả một năm nó cũng lên mà chúng ta cứ đòi đầu tư dài hạn mất bao nhiêu chi phí hộ nó lên xong này nó rơi nó rơi nó nằm im này đấy chúng ta không bao giờ đo lường không đo lường làm gì mà không đo lường được thì chỉ có chết ạ hãy đo lường nó đi ạ bây nó lên thì chúng ta bảo là nó lên nhưng đã bằng chiêu đầu còn lâu mới bằng Đấy. đầu tư dài hạn làm sao được phải đo lường nó mới ra được cả một cái thời gian này lên thì là xuống này may trường hợp đây nó lên một chút nhưng có lên thực sự nó lên nữa hay không câu chuyện chúng ta lại cần phải xem lại xem nó lên nữa hay không còn nói thì ai chỉ nói được đấy cả một chu kỳ như này nhá này rơi xuống bây giờ chu kỳ tiếp theo bây giờ tại sao đầu tư dài hạn nó cả một chu kỳ nó lên trong vài tháng nó lên một số quỹ ở đây chúng ta đã biết một vài quỹ ở đây chết như mưa ở vùng nào không ạ quỹ quỹ lớn là khác chết ở đây ạ bởi vì đầu tư dài hạn sau đó phải sau đó phải phá quỹ chúng ai đã biết rồi một số quỹ ở đây đã mua cổ phiếu này không ạ đầu tiên mua ở đây thắng mua ở đây thắng thắng sau đó đến đây bắt đầu huy động vốn rất nhiều và chết quỹ lớn là khác đấy. quỹ rất nổi tiếng luôn đấy nên chúng ta đừng có nghĩ quỹ là giỏi đâu muốn quỹ nó giỏi phải xem nó ít nhất từ 3 đến 5 năm xem nó xem một cái tỷ kết quả thì lại kinh doanh như thế nào với thị trường chứ còn đừng cứ xem một mấy ông mà ba đến 6 tháng có kết quả hoành tráng tí là bắt đầu vào khoác lác phê khoang cái việc đó chỉ có chết đấy cái đấy mọi đầu tư chứng khoán nó không thể nào gì ạ mang tính chất rằng là theo một cái dạng ngắn có kết quả được chúng ta phải có một cái trải nghiệm đủ dài để biết là cái hệ thống chúng ta như thế nào về cơ bản thì thị trường chúng ta tin về covid gọi là tin xấu tin xấu nó ra thực ra là trong cái đợt này tin xấu nó ra thì nó đã rũ rất mạnh Đấy, rũ rất mạnh rồi nhưng thực ra vì sao nó lại tin xấu nó ra rũ mạnh bởi vì tin xấu nó đang chu kỳ giảm tin xấu nó ra chu kỳ giảm thì nó gì ạ à, sẽ giảm còn tin xấu nó ra chu kỳ giảm thì nó tiếp tục tăng tại vì đây nó chưa chết chưa chưa kết thúc chu kỳ nha chưa kết thúc chu kỳ nên trong cái chu kỳ ạ tin xấu nó ra ti chu kỳ nó giảm chút nó vẫn cứ lên đấy, đây chúng ta tin xấu nó ra rất là xấu nó ra đấy đây này chúng ta thấy không ai đã biết phía nào không ạ phía này tức là cái, nó chưa kết thúc chu kỳ xấu nó ra giảm cho nó hồi được chạy nốt chạy nốt chu kỳ thì nó lại rơi đây toàn tin đẹp đấy thì nó lại tiếp tục tăng đấy toàn toàn tin đẹp đấy giảm trong cái cuốn sách thuần hóa sư tử nói rất rõ về cái này anh chị em ạ rất rõ về cái này nên không phải là cứ tin xấu tin tốt chúng ta phải biết rằng gì ạ tin xấu nó nằm trong chu kỳ tăng hay chu kỳ giảm nên nếu chúng ta không biết chúng ta gì ạ không hiểu nguyên lý của nó thì cứ thấy tin xấu là bán ra tin xấu nó đo lường cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu nào khỏe nhất đo lường cho chúng ta biết là cổ phiếu nào tốt nhất đây là một cái phiên cũng rất quan trọng phiên đấy rất nhiều người bán ra nhiều người bán ra các quỹ các công ty chứng khoán là bán ra hết nhưng với Dũng bảo là anh chị em không có gì sợ cả Dũng làm luôn bản tin ở vùng này đúng không hay những vùng này Dũng làm những bản tin ở những vùng này làm xong nó rơi rơi xong thì nó lên lại bắt đầu nó chạy này thì mọi người nhìn cái điểm này và nhìn bắt đầu nhìn cái điểm này cao hơn và sau này là vùng này nó bảo bán ra hết nhưng lúc vùng này nó đã chết bao nhiêu người đã bị oan ở đây rồi mất hết rồi bây lên đến đây có nhiều cổ phiếu không lên được nên cái quan trọng là thị trường chung là một chuyện vấn đề cổ phiếu chúng ta nó lại câu chuyện khác hôm trước chúng đã chia sẻ rồi thị trường chung của chúng ta chúng ta có một cái phần này chúng ta sẽ nói thật nhanh ạ trong cái lúc mà thị trường đã đáy á, thì nó rơi rất mạnh đây chúng ta gọi là trong viết A nó gọi là SC nó rơi cho chúng ta nó ép chúng ta phải bán ra hết cái vùng SC này cái vùng của quá mua quá quá bán quá bán nó tạo ra cái này và thường những vùng đáy này thì tất cả các công ty chứng khoán đều nghi ngờ và đều cho chúng ta thấy là cái cái cái gì ạ cái cái khả năng nó còn tiếp tục rơi tiếp đây là mình nói về cái tâm lý nhanh nhanh nhanh chóng đấy ạ và chúng ta thấy là nó tăng rất là mạnh à, nó giảm rất mạnh giảm cực kỳ mạnh khi nó bắt đầu nó rơi tương tự như vậy khi mà bắt đầu chạy đỉnh thì nó tăng tốc rất mạnh khi đạt đỉnh nó cũng tăng nó tạo ra gì ạ quá trình quá gì ạ quá mua ở đây quá trình quá bán thì đây tạo ra quá trình quá mua nó hai cái cái tâm lý trái ngược ở đây thì nhà đầu tư gì ạ đang lo lắng sợ hãi và bắt đầu bán ra giống như câu nói của một cái nhà thiên tài chứng khoán nào đó là khi mà mọi thứ trở nên sợ hãi chúng ta mua vào nhưng mua vào mà không biết nguyên lý của nó thì cũng chết như thường còn khi mà mọi người bắt đầu tham lam tức là nó chạy nước rút chạy nước rút thì bắt đầu chúng ta bán ra và khi mà Dũng nói bán ra này thì bắt đầu một loạt các anh chị em chắc là mới F0 cái nọ kia vào chửi như là là, là gì ạ? chửi rất là ác hôm nào livestream thế này cũng chửi chửi bởi vì họ đang kiếm được rất nhiều tiền nhưng đến hôm nay không biết họ còn tiền không đến hôm nay không biết họ giữ cổ phiếu hay không thì bây giờ lên đến đây họ lại tiếp tục bảo mua vào thực ra bán ở đây bán hết rồi không bán được nữa thì đến đây làm gì có thể bắt đáy được bản thân là khi mà tâm lý chúng ta ở đây không bán được thì đến đây chúng ta phải bán khi mà bán thì chúng ta thường là mua ở trên này anh chị em ạ thường nếu chúng ta nhá bị kẹt hàng ở đây đến đây chúng ta bán thì thường chúng ta sẽ bán phiên này phiên này hoặc phiên này Đấy. phần nhiều bán nhiều nhất là phiên này khi vừa bán xong chúng ta dám mua hay không bởi vì bán xong hôm sau lại giảm mạnh tiếp đúng không hôm sau nó lại tiếp tục tăng bán xong này hôm sau giảm mạnh tiếp này hôm sau tiếp tăng hôm sau tăng nữa chúng ta tâm lý chúng ta như nào chúng ta đo lường xem tâm lý chúng ta như nào nên cái quan trọng là chúng ta đừng chúng ta phân tích từng cái hành vi của nhà đầu tư thì chúng ta biết được về phần lớn mọi người nhé chúng ta thấy là theo dõi trên bản tin thị trường á, thì phần lớn mọi người đến vào đây là rất là hưng phấn ai phần lớn đang rất hưng phấn ở đây và cảm giác thoải mái thì hãy comment cho số 1 đấy ạ comment để chúng ta sẽ đo lường luôn ạ tức là chúng ta đang hưng phấn ở đây cực kỳ hưng phấn đấy và cảm giác là thị trường đang rất là tốt đấy, cổ phiếu cũng thay nhau chạy và chúng ta đã thấy là nhiều cổ phiếu tăng trần nhiều cổ phiếu kể cả những phiên này tăng rất mạnh vậy thậm chí là phiên này dũng nói câu chuyện của gì ạ một câu chuyện về tam quốc là gì ạ nó khả năng này là điều chỉnh rất là cao khả năng là mất mạng rất là cao khi chúng ta thấy hưng phấn là rơi như này có là một số anh chị em vẫn chưa có gì cả đúng không chưa có gì cả chúng ta cần gì phải chúng ta phải đưa ra tại vì chúng ta cứ đưa ra để chúng ta cảm nhận đúng là hưng phấn đúng không cái đến phiên này nó giảm chúng ta thấy không ạ chúng ta nghĩ phiên giảm này nó giống phiên giảm này đúng không vào giờ phiên giảm này đúng không đầu tiên rồi đấy, vào hôm sau nó giảm tiếp nó kéo lên kéo lên thì sau cái kéo lên này thì Dũng đã nó tức bì bình thường là Dũng đã bán ra đây rồi yêu cầu bán ra rồi cái đến phiên này này Dũng có nói rồi này nếu phiên này mà test nó kéo lên tạo ra mùi hình hay đáy thì nuôi tính để mua sau chúng ta sẽ có những kịch bản rất là rõ quy trình rất là rõ đúng không nhưng nếu bình thường mọi người đã bán đây đến đây mọi người phải bán đến đây mọi người phải bán và đến đây là mọi người đã mất hết tài sản rồi gần như mọi người mất hết rồi khi mà mất hết rồi nếu ông nào mà không bán đây thì đến đây phải bán hết rồi thì còn lấy đâu ra cớ để mua đây nữa yeah. Dạ. còn lấy đâu ra cớ để bắt đáy để đây mua nữa bởi vì đến đây họ còn đang bằng hỏng hoảng loạn rồi nên mới cái ông nào mà đã bảo bắt đáy mùa đây là gì ạ dạ. à? toàn những ông mà gì dạ. à? một là ông sẽ nói là vùng này nếu bình thường những vùng này mà ông không giữ cổ phiếu chạy nó rút thì ông không có lãi đâu còn nếu ông đã bắt đáy ở đây rồi thì ông ở đây ông đã bán hết rồi cho đây hiểu về tâm lý không ạ hoặc là ông không chơi cổ phiếu ông cứ nói thế thôi nên chúng ta thấy không ạ nó sẽ gì ạ à? chúng ta đọc luôn được cái câu chuyện luôn của tâm lý hành vi của mọi người đấy đọc tâm lý của mọi người luôn cái này thị trường nó cần phải tích lũy thêm thời gian nha tí nữa chúng ta bây đọc luôn này những ai mà ở đây chúng ta thường là chúng ta nắm giữ ở đây nắm giữ ở đây nắm giữ ở đây là chúng ta sẽ có lợi nhuận kiếm được lợi nhuận đúng không những cái quan trọng là chúng ta bán dần ra bán dần ra cái bán dần ra là một kỹ thuật bán của tất cả các quỹ và các thiên tài nhưng mà kỹ thuật bán ra của Dũng nhá Dũng chỉ áp dụng chiến lược đó để bán dần ra thôi ạ khi bán ra thì chúng ta vùng này chúng ta thoát ra rất là nhanh khi mà thoát ra nhanh rồi thì trong quá trình rơi như này rơi như này thực ra cái sự đây là sự hoảng loạn rất là khủng khiếp câu chuyện đấy này, nếu anh chị em bắt đáy được lần lần này ở đây ok ạ chuẩn đi ạ nó hồi thì lần sau sẽ chết thảm hơn rất nhiều lần sau sẽ chết thảm hơn rất nhiều đây là chúng ta gọi là một số anh chị em mà thỉnh thích phân tích cho chúng ta về tâm lý hành vi để chúng ta thấy rõ luôn bắt đáy nó thành công thì lần sau sẽ chết thẳng hơn nhiều bởi vì nếu họ đã bắt đáy ở đây thì những cái lần sau những lần này họ cũng phải bắt đáy tại vì họ quen bắt đáy mà mà những lần này họ bắt đáy thì họ chết lâu rồi làm gì có cửa để sống nữa tại vì bắt đáy T4 về là nó không có cửa để sống đặc, đặc biệt là những cái cái đáy đặt đỉnh này không cửa để sống nói thật luôn nên khi ông nào đừng có nói thành tích ở đây cả tại vì biết ngay là chết đừng có nói là là, là thành tích cao sang ở đây khi bắt đáy à chả ông nào giỏi à đấy là nói nếu điều đấy, thế cái quan trọng là khi mà cổ phiếu thị trường nó đang ở vùng này thực tế chúng ta có hai cách để đo lường ví dụ nói thật nhanh cái đo lường thứ nhất là chúng ta xem của những cổ phiếu mạnh hơn thị trường hôm, hôm trước nói rồi những cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường thì nó giảm ít hơn đây nếu cổ phiếu này mạnh hơn thị trường nó giảm ít hơn cổ phiếu thế giới như đậm này còn bây giờ hôm nay thì nói về một vài mẫu hình thì chúng ta điểm mua chúng ta đã biết rồi Đấy, nó mạnh hơn thị trường nhưng bây giờ cũng chưa phải để điểm mua chưa phải điểm mua đấy hay những cổ phiếu nơi mạnh hơn thị trường đây mạnh hơn thị trường thị trường giảm nó không mạnh cũng giảm mạnh nó mạnh hơn thị trường chúng ta đợi thêm thời gian đấy, thì vấn đề ở đây hoặc là bọn bạn số bà hỏi MBB có mua hay không MBB tuổi gì để mua lúc này tại sao lúc mà chu kỳ đi lên chúng ta lại không mua chu kỳ đi lên như này chúng ta không mua và mới đến chu kỳ nó đang xuống rồi chúng ta cứ bắt đáy mua là nào tại sao như vậy ờ, câu chuyện nó đơn giản tại sao chu kỳ nó bây giờ như lên đến đây lên một chút đến đây có những thằng thua lỗ ở đây những, cái ông thua lỗ ở đây này ông bán vào đầu chúng ta những người thua lỗ ở đấy cũng bán chúng ta được bao nhiêu phần bao nhiêu phần còn đã margin thì lỗ là lỗ chắc chắn rồi lãi 50 phần trăm cũng hòa vốn 50 phần trăm hòa vốn mà có để những đợt này mà để nhé để thì lại chết để lại chết Đấy. nên bây giờ chúng ta sẽ là đến đây nhá một số anh chị em không bán lên đây lại bị gì ạ à? bị du ngủ bị một vài người khác đang du ngủ bảo chị mà đừng có bán bây giờ có phải tốt không của anh mà đừng có bán nó phải tốt không đơn giản thế thôi nhiều cổ phiếu thực ra nói về cổ phiếu thì ờ, Dũng rất là ngại nói bởi vì nếu nói về tốt hay xấu chúng ta không hiểu bản chất thì chúng ta chỉ được ờ, Dũng nói một lần chúng ta nhớ thôi nên anh chị em cố gắng là học những buổi này Dũng chia sẻ một phần kiến thức nhưng tin rằng là anh em cóp thì cóp nhiều vào nó trở nên này sẽ sẽ tốt hơn khi mà chúng ta những cái cổ phiếu này thì đây là dạng cổ phiếu bao cung anh chị em cũng thể mua điểm này thậm chí là mua điểm này đúng không ạ đây là những cổ phiếu bao cung đúng có nói bao cung những cổ phiếu bao cung thì những cái nền này mua thì nó vẫn có thể an toàn nha, an toàn nhưng nếu mà mua nền trên này hay là khi mà nó lên những nền trên này là chúng ta phải bán dần ra đấy, bán dần ra đấy, còn đấy là cách thức mua những cổ phiếu bao cung BCG BCG thì cái đợt này cổ phiếu này cũng đang có những cái cái thực tế nó đang bất thường bình thường từ khi mà cái hội đồng quản trị mới họ mua cổ phiếu này thì nó bất thường hơn tất cả cổ phiếu khác chúng ta nhìn này những biểu đồ ngày xưa khác khác Đấy. cái cách ngày xưa các nhóm nó làm khác bây giờ còn bây giờ chúng ta đây nó mang tính chất là gì yeah. ạ rất cục hơn với cổ phiếu này nên dạng này thì thời điểm này Dũng không đo lường được đây nó lên này xuống nó không đo lường nên chơi cái dạng này rất là khó đơn giản đấy ạ cách thức như vậy nên để cho anh chị em thấy rằng là có thể cổ phiếu này giai đoạn trước Dũng sẽ rất là thích nhưng giai đoạn này thấy nó lên nó có những cái gì ạ nó rất là bất thường đây nó quét này lên khối lượng rất lớn này sau đó lại gần như không khối lượng lên lên gần như không khối lượng và dao động rất lớn ở đây thì cổ phiếu này cần nhiều thời gian hơn cổ phiếu bóc cung nó là dạng cổ phiếu như này phần lớn các cổ phiếu như rốt này là cổ phiếu big boy nó nắm được khoảng 80 90 phần trăm 98 phần trăm khi mà cổ phiếu 89 phần trăm thì cái việc đầu tiên là họ cứ kéo lên tại vì kéo là kéo một mình kéo là kéo một mình và kéo kéo thì kéo lên thì vấn đề nhà đầu tư nhỏ lẻ họ mua là thắng họ mua là thắng khi họ ăn quen thì họ tiếp tục lên và họ cảm giác là đặc biệt là f không một số điều chỉnh thì họ thấy là không vấn đề cả và họ thấy là ngày nào cũng có ăn ngày nào cũng có ăn ngày nào cũng ăn và bắt đầu nó có lòng tham tuyệt đối và một vài hôm nó lại rơi rơi thì bắt đầu họ cảm giác là hờ hững hờ một chút sau đó thì họ thấy là tiếp tục nó lên và lần sau họ thấy là cái khoảng này với khoảng này giống nhau rồi lại rơi rơi họ cảm giác là không vấn đề gì cả họ vẫn tiếp tục mua và vùng càng lớn thế này họ lại mua càng nhiều bởi vì lúc này là lượng cổ phiếu được tuôn ra từ cả big boy từ cái nhóm đầu tư tổ chức ra cho nhà đầu tư nhỏ lẻ rất là nhiều và cuối cùng họ rơi tự do và khóa hết toàn bộ các nhà đầu tư nhỏ lẻ khóa sạch lại khi họ khóa sạch lại sau đó lại họ tiếp tục cái bài chơi kiểu dạng như vậy và đây chúng ta thấy là thực tế cái trò chơi này là bán tức là cái cổ phiếu chúng ta có rất nhiều và bán hết cho nhà đầu tư nhiều lẻ cái cổ phiếu này nó dạng là không có giá trị cứ bán ra bán dây vụ nó dạng bán dây vụ không có giá trị bán dây vụ anh chị em thì thấy mua vào được một chút thì anh chị em sướng và anh chị em phá sản một cách nhanh chóng Đấy. thậm chí là có những cái đồng chí rất là to Đấy. ở một cái công ty à, tức là một cái cá nhân rất là to họ cũng thích mua cổ phiếu này bởi họ nghiện làm cho số nghiện Đấy. cái cổ phiếu này cho nó bị nghiện những cái cổ phiếu này CDO cũng tương tự như vậy Đấy, anh chị em chơi mới dại thì anh chị em sẽ bị dại nó sẽ gì ạ Đấy, cuốn chúng ta à, chị em thấy chưa Đấy, đứng lên như này rồi xong nhá ngày mai ai mà vào comment đã đã đều là anh chị em phải nhớ bảo vệ nha tại vì nói những cái này ra nó rất nhạy cảm nhưng ảnh hưởng những người khác cũng không muốn nói nhiều ok hãy tự bảo vệ mình chứ đừng ờ, bảo vệ mình tốt nhất phải bảo vệ mình nên muốn bảo vệ mình thì đơn giản chắc là phải có gì ạ có tư duy đúng tư duy đúng thì sẽ có quy trình đúng quy trình đúng thì biết rằng là cái sự vận động nó đúng vận động đúng thì chúng ta biết là khi nào mua vào khi nào bán ra chứ đừng bây giờ cứ vẫn còn một cái thói quen là gì ạ lên diễn đàn nghe mách nước để mua cổ phiếu có chết ạ à, nên trong kênh của Dũng thì Dũng cũng cố gắng là đưa thật nhiều kiến thức Đấy, cổ phiếu thì đưa một phần để anh chị em thấy được là anh chị em trải nghiệm trải nghiệm nó đúng hay sai thì anh chị em ta nhìn rõ đúng không tức là cái cái vấn đề ở đây anh chị em thấy là kết quả đúng hay sai thì anh chị em sẽ là cái cái bằng chứng chứ còn bây giờ tự nhiên nói là ờ, tôi chuẩn lắm tôi đúng lắm tôi tuyệt vời lắm thì cái này nó sẽ không công bằng anh chị em là cái người mà tham gia theo dõi Dũng lâu năm thì anh chị em là người có thể là có một cách góc nhìn khách quan nhất còn quan trọng đầu tư làm bất cứ điều gì chúng ta phải nắm rõ quy luật cái bài bài 4 trong cái phương pháp Dũng phân tích các bạn đó là quy luật tất cả mọi thứ nó đều tuân theo cái quy luật quy luật giống như quy luật vũ trụ quy luật nhân quả quy luật uh, cung cầu quy luật gì nỗ lực thành công quy luật lượng nguyên quy luật hấp dẫn tất, nó những quy luật đấy là quy luật nó luôn đúng nó không thể sai được còn những cái gì nó sai giả sử những cái cổ phiếu như rốt mà nó kéo lên nó, nó sai quy luật thì anh phải chị em nó phải gì ạ nó sai thì nó sẽ gì ạ nó phải có vấn đề đúng không sai và có vấn đề đấy thì, thì những cái đấy là cái anh chị em có phải để ý chứ còn nếu chúng ta uh, sai mà chúng ta vẫn cứ làm thì thực sự nó rất nguy hiểm đấy. còn những cổ phiếu như này rơi gãy kênh rồi nó chả có xu hướng nào sao chúng ta lại mua giữ thì là thực tế mới hỏi giữ vùng này mà không cắt rồi thì bây giờ hỏi giữ hay không thực ra là không, rất khó để đưa ra quyết định tại vì mua bị sai vùng này cắt rồi bây giờ vùng này rơi này hỏi dũng là thực ra cái vùng này nó cảm hỗ trợ rất lớn khi mà cổ phiếu nó rơi đến vùng để hỗ trợ thì nó có thể giữ lại nhưng khi mà nó đã kênh xuống thì tất cả vùng hỗ trợ nó bị gì ạ phá xóa phá hết nên chúng ta nhớ này, này khi chu kỳ ấy, nó rơi nó bị qua cái vùng nó đã hết kết thúc chu kỳ thì tất cả hỗ trợ nó nó chả có giá trị nhiều Ờ, đúng không nó nó tất cả cái vùng này nên mấy ông phân tích kỹ thuật chúng ta đang lên nó phân kỹ thuật thông thường nó chả giải quyết được cái gì cả chúng ta phải nhớ được chu kỳ anh chị em hiểu không phân tích kỹ thuật thông thường nó không giải quyết được cái gì cả nên học về VSA anh chị em phải nhớ này tại sao chương trình của Dũng nó là xu hướng dòng tiền anh học cho em học xu hướng tiền để Dũng cho công thức để anh chị em đầu tư cứ làm thế thành công còn khi anh chị em học VSA là anh chị em sẽ nắm được bản chất của nó còn khi anh chị em học đến gì ạ học đến vô địch là anh chị em sẽ hiểu sâu về nó à, tất cả mọi thứ nó phải có quy trình chứ không phải là là học từng bước một thì nó mới lên được đến bây giờ nếu chúng ta gì ạ xem những cổ phiếu mà nó đang ở những cái vùng mà vùng này rất khó để để để để cho chúng ta thực ra đây là có điểm nổ thứ nhất này điểm nổ hai tăng test này test xong nếu trong trường hợp nhá trong trường hợp test xong này nếu mà mua thì mua phiên bùng nổ này đấy đây giả sử như vùng của em không thể nào đưa ra của em là nên mua bán nhưng nếu mà nổ này vẫn vẫn có thể mua được nhưng không nổ nó lại rơi không nổ nó lại rơi nên từ một cái điểm gọi là cân bằng không thể đưa ra quyết định được không thể đưa ra quyết định tại nên tại vì có nhiều lúc không đưa ra quyết định được đơn giản như vậy nhưng đây đây lại đưa ra quyết định mua được cái cổ phiếu này trong quá trình lên này bình thường nhá nó lỏng này rũ này lên mà không có khối lượng thì không đưa quyết định mua ừ, lên không có khối lượng không mua hay chúng ta gọi là trong một cái beta nó gọi là quy luật nỗ lực thành công nó yếu thì không mua đó. yếu thì không mua đấy là kể chúng ta sẽ nắm rõ được thì trong cái đợt này anh chị em à, nào mà chưa học cái khóa bí mật đầu tư cái khóa này là cái khóa mà anh chị em học để anh chị em có cái tư duy đúng trong đầu tư tư duy đúng á tại vì khi mà anh chị em có tư duy đúng trong đầu tư cái khóa này Dũng để cái đường link thì Dũng khai giảng bất cứ ai có thể học được học 5 ngày liên tục ở đây những kiến thức nó có những cái kiến thức về nền tảng kiến thức nền rất là là là quan trọng nên nếu chúng ta học được là chúng ta ai chém điều gì chúng ta biết ai nói bất cứ gì biết kể cả dũng cái kiến thức của anh chị nó không nên nó không liên quan đến nhiều về chứng khoán nhưng anh chị em sẽ thấy là chúng ta cần phải bắt đầu đi từ đâu bắt đầu đi từ đâu bắt đầu làm như nào tại vì nếu chúng ta biết bắt đầu đi từ đâu bắt đầu làm như nào thì anh chị em sẽ thấy rằng là mọi thứ nó đều có quy luật hết thì còn anh chị em nào mới tham gia cái khóa đó là xu dòng tiền thì bắt đầu tối mai cũng sẽ vào sẽ hướng dẫn đấy thì mai có một cái room đó một cái room ờ, trong Facebook thì anh chị em nhớ mai gửi vào trong cái room Zalo để anh chị em nhớ roi vào tối tối mai cũng sẽ dành thời gian để hướng dẫn anh chị em cái cách tư duy đầu tiên trước khi đi đầu tư theo phương pháp của Dũng tại vì khi cho chúng ta gì ạ con cá hay là cho chúng ta mà không hướng dẫn cho chúng ta cách tư duy thì cũng tin chắc là sẽ không có kết quả nên chính vì vậy thì cái thời gian cụ thể tức tối mai Dũng sẽ có livestream nhưng sau cái livestream đó thì chúng ta sẽ làm việc với nhau anh chị em nhớ nhá để anh chị em nào đang đăng ký quay khóa xuống dòng tiền thì nhớ là tối mai cũng sẽ vào hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta bắt đầu học học từng phần và tại sao chúng ta sẽ phải ứng dụng như nào tại vì đây là một cái cái cái phương pháp mà cũng đã có rất nhiều người biết cách ứng dụng năm 2016 17 đây là lúc mà Dũng đưa ra một cái chương trình như này thì đã có rất nhiều người đạt kết quả rất là cao rất là cao thì những cái chương trình này thì anh chị em nhớ là trong mỗi cái buổi như này thì Dũng đều đưa ra một cái key nên khi mà chúng ta học chúng ta nhớ một cái kỳ đó là hôm nay cả thế ờ, chúng ta sẽ thấy một cái kỳ là tại sao mình mua đúng điểm mua đúng điểm mỗi một cái cái cái phần nó lại có cái sự khác nhau nhưng tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là mua với những cái cổ phiếu nền trên nền đấy hôm nay chúng ta nói về cổ phiếu nền trên nền thì khi nó cạn kiệt và nó tạo ra những nền thì mua những điểm này an toàn và mua nền thứ ba là mua cuối cùng cái nền thứ tư thứ năm là chúng ta sẽ lúc chúng ta bán ra bởi vì lúc đó big boy bán ra rồi mà chúng ta mua vào và bán thì chúng ta phải nên là bán lực bán ra dần bởi vì chúng ta không biết thời điểm nào là nó sẽ rơi nên chính vì vậy thì chúng ta bán ra dần là chiến lược thông minh nhất nên một số anh chị em mà bán đúng điểm hay là bán nọ kia thì đấy là khoác lác thôi tại vì may mắn đấy tại vì cái điều này chưa có một cái công thức nào nói ra là bán đúng điểm một trăm phần trăm được anh chị em đồng ý không ạ anh chị em nào đã có ai nghe nói là bán đúng điểm một trăm phần trăm không ạ đã thấy không ạ còn nếu mà nó để cắt SMA 20 hay 50 nó quá muộn sử dụng mấy đường SMA hay để để cho phân kỳ âm thì nó, nó quá muộn rồi nên nói là bán ra đúng điểm thì chỉ có cách khi mà nó chạy nước rút hay là một số các kỹ năng khác thì rồi chúng ta thoát ra nó mới an tâm ok một lần nữa thì à, xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt trong cái buổi tối hôm nay sẽ còn rất nhiều các kiến thức cơ bản nữa rất nhiều kiến thức thậm chí cả chuyên sâu nữa sẽ được up, update trên những kênh video của Dũng thì mong rằng là sẽ được nhận sự ủng hộ của tất cả anh chị em có mặt ở chương trình của Dũng và xin cảm ơn rất nhiều và nếu anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng thì có nhớ là đăng ký kênh ở phần bên dưới và nhớ ấn chuông bởi vì những chương trình Dũng phát có thể có những giai đoạn nó sẽ vào những thời điểm bất kỳ chẳng hạn có những thời điểm buổi trưa có những thời buổi sáng có những thời điểm mà buổi tối muộn như hôm nay thì những chương trình đó có thể nếu anh chị em không đăng ký kênh hoặc là không ấn chuông thì có thể chúng ta sẽ bỏ qua và nó mất chi cái chính cái cơ hội bởi vì sẽ có rất nhiều cơ hội Dũng sẽ đưa lên đây và Dũng tin chắc rằng là khi anh chị em tham gia anh chị em sẽ gì ạ sẽ có được những trải nghiệm tại vì chúng ta quan trọng nhất là gì ạ để chúng ta biết chúng ta hiểu thì chúng ta phải có trải nghiệm thì chúng ta mới tin và khi mà tin chúng ta mới làm còn không tin chúng ta làm đâu một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào chương trình tiếp theo xin cảm ơn